duyên phận ờ, phải này à phải chiều ô ai ai ơi ờ, đó với đây duyên phận đi ờ, chứ đà duyên phận phải này à phải chiều dây tơ hồng là khéo xe vân vân vít ni ấy mây sợi chỉ điều chỉ điều xe săn nay ô ai ai ơi cầm lấy tay Giao mặt đi ờ, chứ đã giao mặt ờ, dặn này à dặn rằng ô ai ai ơi cầm lấy tay giao mặt đi ờ, chứ đã giao mặt dặn này à dặn rằng chỉ thể là có bên nước nước biết nghi ấy mấy đạo đạo hằng đạo hằng chớ quên nay ô ai ai ơi ta rủ nhau lên miếu ý ờ chứ đã lên miếu ờ xuống này à xuống đền ý. ô ai ai ơi ta rủ nhau lên miếu à, ờ, chứ đã lên miếu à, xuống này à xuống đền lên đèn là có bên thế thế nguyện đi ấy mây giảm dám quên đâu là này ô ai ai ơi sang chống canh bài nghe vắng Vâng, ờ, chư đà nghe vắng ờ, tiếng này à tiếng gài ô ai ai ơi sang chống canh bài nghe vắng ờ, chư đà nghe vắng tiếng này à tiếng gài phùng quan sân ly hội ni tướng chi bất ni a tướng thủy giả bất ni tướng ly độc chỉ mong chúng sanh chi yêu à, tình nghi còn thúy vân thời bất kiến như đồng xuân thời bất kiến như đồng tâm mi thời hồi chi mộng chúng sân chi yêu a à tình cầu thủy vân thời bất kiên như đồng xuân thời bất kiên như đồng tâm mi thời hồ thời hồ xuân lai xuân khứ chi mộng chúng sân chi yêu á tình còn thúy vân thời bất kiến như đồng xuân thời bất kiến như đồng tâm có chim nó mới kêu mà rong dài sóng để để có sóng tình tình tình ơi hỡi cũng có trên cành véo y veo vòn ấy mây nhìn rằng là khúc sông y thì nước y chảy là đã có kia mòn ấy mây nhìn rằng là khúc sông y thì nước y chảy là đã có kia mòn hỏi thăm mì mà bạn cũ sống để để có xong tình như tình tình ơi cũng có hay còn ơi à đâu đâu là đâu đây ấy mấy nhìn rằng là mặt sông thì đừng ý lặng là nước có kia đầy ấy mây nhìn rằng là mặt sông ý thì đừng ý lặng là nước có kia đầy tình ý thầm mì mà mong dài xong để để có xong tình tình tình ơi hỡi cũng có nghĩa dày giao ý a à, lần lì lần la giao lần ấy mấy làm rằng là làm chi thì còn đi cá nó mấy lỗi lỗi có mấy lần ấy mấy làm rằng là làm chi thì còn đi cá nó mấy lỗi lỗi có mấy lần muốn đi cho ý mà kẻ tân ý xong để để có xong tình tình tình ơi hỡi cũng có người tần nhớ ý à nhau nhau là nhớ nhau ấy mới làm rằng là làm chi thì để ý thảm là lúc có để sầu ấy mấy làm rằng là làm chi thì để ý thảm là Oh. trông thấy có mặt chàng là tương hà tư chữ mấy hết là bắc hà ninh tìm ra đến ngoài phu tử chữ mấy hết là bắc hà ninh thấy cảnh là hôm hà sang nghi đông nghi tình tình ngô tình tình tình lừng nghi lời thu đã ấy mây sang nghi đông chứ ai là người là có bên là tương mộ y đang đang ơi ôi ôi là linh tinh á à, tinh tinh là tinh tình à, linh tình à, tình á à, tình tình tình ngộ là tương ung tương ý phùng ý chữ giao ý ca ý tới gốc ý cây mai già tình tình ngộ linh tình tình sam mi sam mi tới gốc ấy cây mai già cứ hỏi thăm lạ đến nguyệt lão ý tình à tinh tình là tinh tình linh tình tình à tình tinh tình ngộ là có nhà có nhà chứ hay không nghi giá đứng ấy mây trồng ra đứng mà trông tình tình ngộ linh tình tình thương nhớ ai già đứng ấy mây chồng già đứng mà chồng nhớ đến ai tôi ra ngồi gốc y hừ rằng ơi ôi ôi là linh tinh á à, tinh tinh là tinh tinh á à, linh tinh tinh á à, tình tinh à tình ngô là cây thông tây thông nguy chữ đội trời giá ngần ấy mây ngờ ra ngẩn vào ngơ tình tình ô linh tình tình là sông chứ mây ờ, sau ờ, đồng quân ông sang rồi còn voi ông lội rằng thì sao son có hà đông hồi điểm đã cầu là qua sông cái chút cùng đê thầy là thầy mẹ sang lãnh quan có lớn truyền son đường là đường cho lịch bắt tang chuối ấy là lính binh phục dịch là dịch quân y bằng gỗ táo chút cung dưới đè tâm ván nô là gỗ lim đồng tiền là tiền vạn lịch răng thì thích bố là em chứ mấy chẳng là con chim chiến tràng con chim tràng sóng gió tình chúng chả có chút cũng đâm sao thử là sao chứ mây đâm mãi là ai ơi đâm mãi có thế à thì nay là ai ơi đâm mãi có thế đã thì nay lành đánh no gần là bên đi mấy gần đi ở, ờ, ở ờ, gần là thuyền là chỉ rằng hai à, ơi chứ tôi muốn cho gần như là bên đi gần đi ở, ờ, ở gần là thuyền gần thầy là gần mẹ ấy ờ, ờ, này nhân đi ờ, duyên đi nay cùng ý ân đi chỉ rằng ba ơi chứ tôi với người tôi với người châu trần là nghĩa xin người đừng kén kén trọn vàng thau tiếng thị phi lắm lúc om xòm thôi thôi thâm thoát ngựa hồ qua cửa sôi rời đã định nhân duyên tại sôi con người ta hồ dễ ơi chị hai ơi chị ba ơi ngồi xuống đây cho tôi dặn đi ờ, nhời à này dặn rồi sẽ thương giữa đường đứt gánh tương

tình sông tình ngô linh tình tình sông tình rằng ai mấy giờ chiều này là như mê anh rằng tí ô linh tinh tình xong tình rằng ai mấy hoài lên hay à lại gần là anh rằng tình sông tình lô linh tinh tình sông tình rằng ai mấy đêm mi xuân này á mơ màng là anh rằng năm tình sông tình là tình sông tình ngô linh tinh tình sông tình rằng ai mấy lạnh mình này là tìm hoa anh rằng sau ý ơi He tài khi răng thanh sao không nghĩ đến lắm lắm lúc nguyệt này à nguyệt tài trăm mỹ thư hoa nó liền lão ai ơi nâng chiếc y à, chứ đà nâng chiếc à, kim này à kim vàng sao nó mới kêu thanh thanh thoát giọt lúc cả đêm à đêm này à đông trường nghỉ này ơ chị rằng hai ơi giọt đồng hồ sao nó mới kêu thanh thanh thót giọt lúc cả đêm à đêm nay à đông trường nghìn nghìn vàng là có bên một một khắc nghi ơi ơi ơi a la chăn đào ta đắp mi ơi chung ai ai là ô ai ơi sao không nghỉ đến lâm lâm lúc nhật nhật nhật lâm lúc hội á à, à, hội này á à, hồi đồng này ơ chị rằng ba ơi sao không nghỉ đến lâm lâm lúc nhật nhật nhật lâm lúc hội à hội này à hội đồng đồng sáng lá có bên đồng đồng tịch nghi ơi lão ai ơi Sao không tưởng Đến lắm lắm lúc Nhân nhân tình tình tình cho con bướm Nó mới dạo cái con ong Á à, quà ơi ơi Này ơ chỉ rằng tư ơi sao không tưởng đến lắm lắm lúc nhân nhân tình tình tình cho con bướm nó mới dạo cái con nòng à, à quả ơi ơi